Xin chào tất cả anh em đang theo dõi cái video của tôi ngày hôm nay nhé Thì để đến video ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh em cách chơi cách đánh cái bộ môn bầu cua và cái bộ môn tài xỉu Bằng việc mình sử dụng những cái sản phẩm đồ bịp hiện đại mới nhất của bên công ty chúng tôi ấy thì nói về những cái sản phẩm đồ bịp đánh bầu cua và cái đồ bịp đánh tài xỉu trong những năm qua ấy Thì không ngừng cải tiến và hiện đại ấy, thì những, sản phẩm cũ trước đây đã được bên công ty tôi giới thiệu và tung ra thị trường à, mình phải mình phải bắt buộc mình luôn những cái sản phẩm đồ bịp như là cái nắp cái đĩa hay những quân hột vào sân chơi mình đánh bìm được đó là những điều rất khó khăn trong cái thời buổi hiện nay khi anh em vào sòng vào sới vào sân chơi có rất nhiều con bạc đô năm cáo già thợ thuyền rất là nhiều anh em mình muốn nuôi những sản phẩm đồ bịp vào sân chơi anh em mình đánh là điều rất khó thì hai sản phẩm đồ bịp hôm nay tôi muốn giới thiệu anh em là cái sản phẩm đồ bịp độc quyền duy nhất công ty tôi có và hiện đại bậc nhất hiện nay về cái đồ bịp đánh bầu cua và cái đồ bịp đánh tài xỉu thì hai cái sản phẩm đồ bịp này mình đến mọi sân chơi sòng sới mình không cần phải luồn bất cứ cái gì vào sân chơi mình đánh bị được đó là quân hột cái nắp hay cái đĩa và hai sản phẩm này tôi muốn giới thiệu anh em có tên gọi là máy nghe hột chơi bầu cua và cái máy nghe hột chơi tài xỉu ấy đây là máy nghe hột chơi tài xỉu này và đây là cái máy nghe hột chơi bầu cua ấy cái ưu điểm của nó là mình khi mình đến sân chơi mình đánh ấy, mình không cần phải mang bất cứ cái đồ đạc vào sân chơi mình đánh và khi ra về ấy không ai nghi ngờ hay phát hiện gì anh em mình dùng sản phẩm đồ bịp hiện đại đến thế thì đây là hai sản phẩm độc quyền chỉ duy nhất công ty chúng tôi có thôi và sau đây tôi sẽ hướng dẫn anh cách chơi cách đánh cái sản phẩm đồ bịp này và anh em hãy cùng tôi trải nghiệm về hai sản phẩm đồ bịp mới nhất của bên công ty chúng tôi nhé đấy thì trước tiên tôi sẽ test về cái sản phẩm đồ bịp chơi tài xỉu đến video ngày mai tôi đã chuẩn bị sẵn ba cái nắp cái đĩa và cái những quân hột ở đây đấy để chứng minh là đồ quay video là đồ xanh chín đồ chợ thì tôi sẽ ngâm bột vào cái bát nước muối này đấy tôi đã chuẩn bị sẵn trên màn hình đấy thì tôi sẽ ngâm cái bột vào cái bát nước muối này cứ hột nào nổi thì đó chứng minh đó là hột trợ, hột 5 năm đấy bước tiếp theo thì tôi sẽ lau khô bộ hột đi và tôi sẽ thử cục hết qua lát qua đĩa qua những bộ hột vào bước cuối cùng là tôi sẽ soi đèn qua chiếc điện thoại em nhé tôi sẽ lấy ngẫu nhiên ba hột để quay video cho anh em đấy Nhìn trên màn hình đây là cái thanh nam châm rất hít rất là mạnh này. Đấy. Nếu thử qua lắc qua đĩa nha những bộ hột nhá. Đồ bịp nó sẽ hít chặt lại luôn. Đồ thường đồ chọn nó sẽ không hít. Em nhìn này. Hoàn toàn không hít tí nào luôn. Đó là đồ chọn 100 trăm. Thử chiếc đĩa cho anh em này. Đấy em chưa? Hoàn toàn không hít tí nào luôn. Thử đĩa. Thử hột đã xong đến chiếc nắp này. Em chưa? Hoàn toàn là nắp bình thường luôn bước cuối cùng trong việc thử bộ hột đó là soi đèn qua chiếc điện thoại em nhé đây em chưa hoàn toàn xoay xuyên luôn cứ vào sòng vào sới vào sân chơi hột nào trắng tinh thì em nên chơi và lên sử dụng nhá đấy em chưa hoàn toàn soi xuyên và trắng tinh luôn hai hột trắng tinh này và ba hột trắng tinh đấy thì các bước về thử hột đã xong đấy sau đây vào cái tôi sẽ hướng dẫn cách chơi cách sử dụng cái sản phẩm máy nghe này thì cái máy nghe tài xỉu này ấy, khi mang vào sân chơi sòng sới em chỉ ngồi trong phạm vi bán kính là 2 mét đổ lại thôi đấy thì khi nhà cái người ta sóc cái bộ hột nó phát ra tiếng kêu máy nó sẽ nghe phân tích và sẽ báo em biết có tài hay có xỉu để mình đánh em nhé đấy thì cái tất cả nhiều anh em có thắc mắc cái, cái câu hỏi là cái máy nghe này có nghe được cái bộ hột bịp hay khi nhà cái người ta sử dụng những cái bộ hột bịp hay hột gì có nghe không thì tôi xin trả lời là cái máy nghe hột tài xỉu này của bên công ty chúng tôi nghe được tất cả các loại hột khi hột nào phát ra âm thanh đấy rơi xuống đĩa là được đây tôi sẽ lấy ví dụ cho anh em nhé để anh em hiểu qua về cái máy nghe chơi tài xỉu này khi những cái âm thanh nó rơi xuống đĩa này mỗi mặt nhất mặt nhị mặt tam mặt tứ mặt ngũ mặt lục nó rơi xuống đĩa nó sẽ tạo ra một cái âm thanh khác nhau khi nghe bằng tai thường ấy không thể nào nghe được cái tiếng nó chuẩn là có tài có xỉu nhưng qua cái máy phân tích đã được gắn một cái chip xử lý tất cả các tạp âm của tiếng quân hột rơi xuống đĩa thì máy nó sẽ báo cho biết có tài hay có xỉu qua một vài tay đánh thì em mang vào xong và sới vào sân chơi em bật máy khởi động một đến vài ba tay đánh đầu tiên anh em bật máy để nó nghe chính xác cái tiếng quân hột nó rơi xuống đĩa thì sau khi đã phân tích được rồi máy nó sẽ báo cho biết có tài hay có xỉu để em đánh em nhá bằng cái thực tế sau đây phát tôi test qua một vài tay đánh để em thấy cái độ chuẩn xác của cái máy nghe chơi tài xỉu này em nhá tôi bật máy lên này mình sóc mình để một đến ba giây nhá ấy một vài ba tay đánh tiên mình bỏ này tôi mở em xem này xỉu này mở tiếp cho em này tài này mở tiếp cho anh em này đấy sau 3 tiếng ấy thì tiếng thứ tư khi mình sóc xong đặt xuống con hột nó không rơi nó nằm im thì máy nó nghe phân tích và sẽ chuyển chế độ bao dung có tài hay có xỉu để tôi biết tôi đánh này nhá kết luôn cho anh em đấy như tiếng này máy báo tôi biết là có xỉu nhá 100 trăm có xỉu mà nắp là có xỉu này có xỉu em mình trên màn hình chưa 145 10 điểm xỉu đấy thì nhiều anh em cũng thắc mắc cái câu hỏi là cái máy nghe tài xỉu này nó đạt độ chuẩn xác là bao nhiêu phần trăm thì tôi xin trả lời anh em là cái máy nghe tài xỉu này nó đạt độ chuẩn xác là 90 phần trăm ấy thì trong những cái trường hợp những cái tiếng nào máy nó không dùng máy nó chưa nghe được thì anh em không đánh em nhé còn bao nào máy nó báo dùng chuẩn xác thì em nên đánh em nhá test tiếp cho anh em này đấy tiếng này có xỉu tiếp nhá máy báo cho biết có xỉu nhá mở nắp nó có xỉu này có xỉu nhá 226 10 điểm xỉu ấy thì khi quay video cho anh em tôi cầm chiếc máy báo trên tay để em cùng nhìn cùng nhận biết đó là chiếc máy nghe tài xỉu còn sau này khi có sản phẩm đồ bịp này anh em mang về em đánh ấy, thì anh em nhét bất cứ vào cái đồ này vào trong người chỗ nào anh em cũng được và anh em ngồi trong phạm vi bán kính gần là được em nhá tiếp tiếp cho anh em này đấy ván này máy báo chắc chắn là có tài em nhá mở nắp là có tài này mở này có tài em nhá 6 6 1 13 điểm tài đấy sóc mạnh sóc nhẹ không quan trọng nhé, có tên là sóc thua là được đấy những cái ván nào máy nó không không rung đấy không kêu thì mình không đánh em nhé. đấy tôi mở anh em này đấy ván này máy không rung anh em không đánh đấy ván này chắc chắn 100 trăm là có tài nhá mở lắp mà thứ này là có tài này mở này có tài em nhá 6 23 11 điểm tài test vào kỷ niệm tiếng cuối cùng em nhá anh luôn này ấy ván này chắc chắn anh em 100 trăm một nghìn phần trăm là có tài nhá bán nhà bán cửa đi bán đánh tài thế này máy báo chỉ có chuẩn xác thôi mở cho anh em này có tài em nhá hai bốn sáu mười hai điểm tài tôi tắt cái máy báo đi và sau đây tôi sẽ phép tôi sẽ test về cái sản phẩm đồ bịp đánh bầu cua đấy đây là cái máy nghe chơi bầu cua rất là nhỏ gọn đấy em chưa em mang vào sòng vào sới vào sân chơi em nhét vào bất cứ đồ dụng chỗ nào trong người anh em đều được em nhé thì tôi sẽ test qua những cái nắp cái đĩa những quân hộp để chứng minh là đồ quay video là đồ chọn đồ xanh chín em nhé tôi sắp vào tôi sẽ lấy ba hộp này anh em tôi sẽ sắp đấy tôi sẽ lấy ba hộp quay cho anh em đấy thì tôi sẽ lấy ngẫu nhiên ba hộp em nhé thì quay xong trên cái bộ hộp này thì tôi sẽ bóc nát cái bộ hộp này ra để chứng minh là đồ quay video là đồ chọn 100% đấy rồi sẽ lấy ngẫu nhiên ba hột mà mình cần đến sân chơi mình không chạm tay bất cứ bộ, bộ hột mình vẫn đánh bịp đấy nhá tìm trên màn hình đây là cái cục hít thử đồ này em chưa đây là cục hít thử đồ sẽ thử lại nữa qua con cái quân hột này nếu đồ bị nó hít chặt này như chưa hoàn toàn là đồ thường đồ chợ thì không thể nào hít được em nhá đến cái bát như vậy này đấy nhìn chưa ấy các bước thử hột thử nắp thử đĩa đã xong cách thức sử dụng của cái máy nghe này thì cũng giống như cái máy nghe tài xỉu thôi em chỉ cần mang duy nhất một cái máy nghe bầu cua vào mọi sân chơi sòng sới khi người ta sử dụng những cái bộ hột bầu cua làm bằng hột giấy hột xốp hột gỗ hột gì đều được em nhé chỉ cần làm sao cái bộ hột nó phát ra tiếng kêu khi nó rơi xuống bát xuống đĩa là máy nó sẽ nghe phân tích và sẽ báo cho em biết có con gì để em đánh tôi bật cái máy báo lên và tôi đánh luôn cho anh em qua một vài tay đánh ba bán đầu tiên anh em lưu ý anh em bỏ nhé để máy nó nghe nó phân tích được cái tiếng quân hột khi nó rơi xuống đĩa mở cho anh em này một tiếng này hai tiếng này Đấy, và tiếng thứ ba Đấy, tôi mở cho anh em và từ tiếng thứ tư đi khi sắp xong mình đặt xuống 1 đến 3 giây máy sẽ nghe phân tích và sẽ báo cho em biết có con gì để đánh như tiếng này máy báo tôi biết chắc chắn 100 trăm có con tôm nhé đây tôi để con tôm đây chắc chắn 100 trăm có con tôm này mở này có tôm nhá hai tôm và một con cá đấy đánh một được hai rất là chuẩn xác Để tiếp cho anh em này như tiếng tiếp theo này máy báo cho biết chắc chắn 100 trăm sẽ có con nai nhá máy nghe chỉ báo chuẩn xác 100 trăm không sai lệch một ni một ván nào nhá mở này có nai nhá một bầu một nai một gà đấy rất là chuẩn xác cái sản phẩm đồ mới nhất hiện nay về cái bộ môn đánh bầu cua 100 trăm một nghìn phần trăm tiếng tiếp theo có con tôm nhá đấy máy báo tôi biết là có con tôm này mở này có tôm em nhá một bầu một tôm một gà đấy rất là chuẩn xác test tiếp cho anh em tiếng nữa em nhá đấy như tiếng tiếp theo này máy báo tôi biết là có con cua em nhá chắc chắn anh em 100 trăm là có con cua anh em cùng nhìn này có cua em nhá hai bầu và một con cua tôi tắt cái máy báo đi Đấy thì sau đây tôi xin phép tôi bóc cái bộ hột này ra để kiểm chứng và chứng minh đồ quay video 100 trăm tôi sử dụng hoàn toàn là đồ chợ nhé Đấy thì cách thức sử dụng của hai sản phẩm đồ bịp mới của bên công ty chúng tôi về cái bộ môn đánh bầu cua và cái bộ môn đánh tài xỉu thì rất là đơn giản thôi. Anh em cần đến sân chơi sòng sới, anh em mình mang cái máy nghe vào và anh em mình ngồi trong phạm vi gần là được em nhé. Bất kể người ta sử dụng cái quân hột gì, hột bịp hay hột gì, khi nó phát âm thanh để máy đều sẽ nghe được và sẽ báo biết em nhé. Em chưa? hoàn toàn là đồ bình thường luôn đấy thì qua vài ván test và cũng giới thiệu anh em cách chơi cách sử dụng hai sản phẩm máy nghe hột chơi bầu cua và cái máy nghe hột chơi tài xỉu thì anh em biết cách chơi cách sử dụng cũng như độ chuẩn xác của cái hai cái máy này rồi thì anh nào đã muốn tìm hiểu thêm thì đơn giản anh em alo ngay qua cái đầu số hiển thị trên màn hình trung ty công ty chúng tôi sẽ tư vấn cho anh em về hai cái sản phẩm đồ bịp này và cung cấp cho em cái thiết bị này về em mang về em đánh em kiếm tiền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 em thuận tiện nhận đồ bịp ở đâu là công ty chúng tôi sẽ gửi đó anh em để anh em có sản phẩm đồ bịp hiện đại em mang về em đánh em nhé thì trong cái thời gian vừa qua ấy, có rất nhiều anh em trong khu vực miền tây miền trung miền nam là anh em mình gọi điện cho công ty chúng tôi anh em phản ánh về cái việc khi mình đi mua hàng ấy, mình mua gặp những cơ sở cửa hàng mạo danh đấy mua hàng giả hàng nhái rất là nhiều mà người ta không cho anh em mang đồ của anh em qua thử là cái thứ nhất và khuyến chỉ khuyến khích anh em là gửi đồ và cái thứ hai thì tôi khuyên anh em là không nên lựa chọn những cơ sở cửa hàng đó để mua đồ đến công ty chúng tôi thì anh em có thể mang trực tiếp đồ đạc của anh em qua thử và cái chế độ bảo hành của những cái máy này là một năm đấy còn anh em nào ở xa không có thời gian các cơ sở thì công ty chúng tôi sẽ hỗ trợ là khi em nhận cái sản phẩm đồ bịp này anh có thể test ok chuẩn xác thì anh em mua đồ rồi đánh em nhé đấy thì tôi xin kết thúc cái video giới thiệu về hai sản phẩm đồ bịp tại đây xin chào tất cả anh em